tung hoành nơi lắm lì tung hoành sư ta sát tử dành tương

đấng anh anh hào cổ kim lừng lẫy khắp mọi miền đã xây thần cửa sông đâu ta mới phục thiết lập chính chính từ từ tuần y tranh y an thanh lịch sử 死。 sùng vầy xương. chiến tinh mang cơ quan tuần bi dự sắc sắc giang anh linh chút là bầu gia đình sau ra thu chấp chấp hết cả tinh phim này ra trật tư biết tay văn sơ dựng lên kim ngân tâu sơ dựng lên ông về tâu đồi chúa về vào vàng về cho đôi chữ trường sinh xuân thế biết tay giao xuân thế biết tay ngự lên lên đồng đồng từ cứu xảy sổng ra cứu đồng đồng từ đó đều à xếp loài ta vì phạm nhan nhiều thì tuột mây cứ gió đi về lòng lòng khâm mi ba sắc sắc sắc chân chân ninh ninh ninh thiên vàng cổ đắp đắp ly xây thành khắp khắp biển duyên hải sông tranh nước nước nước lòng luân vi tử dương sông chỉ đã dốc dốc ngoài vòng ý hay đâu là mắt mắt đỡ ba sinh

sắc ta cũng nên sát tùy sư tinh quan tuần và phép phép nguyên linh linh quyền ông cai quả âm binh nhà rơi hách uy hoàng ra tay tế độ trần trần ra được